hạnh phúc là phải biết cướp lấy bạn đừng làm vậy bạn không phải đập chậu để cướp hoa hay vặt hoa để cướp chậu vì nó không đáng để bạn phải ăn cướp để có được một tình yêu hay bạn phải hạ thấp mình để cầu xin ai đó để mình có được một tình yêu bạn hãy hình dung bạn đang chứng kiến một người đang yêu một anh chàng đẹp trai, gà lằng, con nhà giàu. Họ yêu nhau rất nhiều, bạn ngưỡng mộ tình yêu của họ. Rồi một ngày, người thứ ba xuất hiện để cướp lấy chàng trai kia. Bạn nghĩ thế nào? Tôi chắc bạn sẽ thấy bực mình, tức giận. Những câu chuyện này vẫn diễn ra xung quanh chúng ta nhưng hôm nay chúng ta nhìn dưới góc độ tâm lý tại sao lại đập chậu cướp hoa hay vặt hoa để cướp chậu lý do số một yêu đến mù quáng và bản năng đó là làm theo cảm xúc khi cảm xúc chiếm lĩnh chúng ta thì chúng ta không biết đâu là sai đâu là đúng nữa Lúc này, họ đã sử dụng não bò sát để xử lý mọi việc. Thậm chí, họ có thể làm hại người khác để thỏa mãn. Đó gọi là cảm xúc lấn át lý trí. Nên mới có nhiều người điên vì yêu. Lý do số 2 Sai lầm về tư duy Họ nghĩ để có được tình yêu thì phải biết nắm lấy Yêu thì phải sở hữu, không quan tâm họ có người yêu, chỉ cần mình có họ là được. Thậm chí họ công khai làm việc đó. Lý do số 3. Vô thức, chiếm lĩnh. Nghe có vẻ khó hiểu, để tôi giải thích cho bạn một cách đơn giản. Khi còn nhỏ, bạn đã tiếp nhận, đã chứng kiến về việc chúng ta luôn phải cướp phải giành giật để có được tình yêu hoặc bất cứ thứ gì mình muốn nó đã ăn sâu vào trong vô thức và bạn luôn luôn làm như vậy nhưng bạn sẽ không nhận ra việc mình làm là do ảnh hưởng bởi những ký ức đè nén trong quá khứ không phải tất cả mọi người đều như vậy nhưng người nào bị đè nén cảm xúc và tiếp nhận quá nhiều. Nghe có vẻ bất hợp lý, nhưng phần lớn việc chúng ta làm bị ảnh hưởng bởi vô thức. Chúng ta đến với câu hỏi số 2. Có nên chiếm lấy người mình yêu bằng mọi giá? Bạn hãy tưởng tượng đã giành giật được một người yêu vô cùng hoàn hảo từ người khác bạn đã giành chiến thắng trong cuộc chơi. Bạn đã sở hữu được họ. Nhưng xét về mặt tâm lý, bạn là người thua cuộc. Bạn đã giành được một người yêu phản bội tình yêu và tôi không chắc người đó sẽ ở bên cạnh bạn hay sẽ phản bội bạn mà đi. Một tình yêu không thể xây dựng trên sự phản bội lúc đầu bạn có thể vui vẻ nhưng về sau trong tâm lý bạn bị áp lực xã hội vì bạn đi cướp lấy người yêu của người khác trong đầu bạn bị giằng xé bởi suy nghĩ những lựa chọn của bạn và những lời nói của người khác cứ có họ là bạn hạnh phúc trọn vẹn vậy nên bạn không cần phải giành giật tình yêu của người khác mà tình yêu sẽ đến với bạn một cách chân thành hạnh phúc và tự nhiên nhất thank you